Tại vì ai mà ta đã không còn Đã yêu thật lòng những người yêu đôi thay Vội vàng trao nhau tiếng yêu thuở ban đầu Mới vội tình lòng trao người hết con tim Để giờ đây nhận lấy khổ đau nhiều nay bước vội vàng thấy em cười vui với ai tôi đã yêu anh thật lòng tình không dối lừa bây giờ nhận lấy thương đau ngày xưa em nỗi yêu một lòng yêu chỉ một người mãi một mình anh thôi nhưng thôi lời hứa thoáng qua gió cuốn đi rồi gió trở lại được không đành vậy thôi em bước đi theo người còn anh mãi đừng nhìn còn phố buồn thân quen nhận lấy khổ đau nhiều nay bước vội vàng thấy em cười vui với ai yêu một lòng yêu chỉ một người mãi một mình anh đành vậy thôi em bước đi theo người còn anh mãi đừng nhìn còn phố buồn thân quen còn anh mãi đừng nhìn con phố buồn thân quen